nào chúng ta hãy cùng uh, đặt câu hỏi và cùng giao lưu với nhau trong uh, những câu hỏi liên quan đến yếu tố bố trí phong thủy kích hoạt tài lộc phong thủy đặc biệt là quá trình nhập trạch trong giai đoạn này đối với nhà chung cư hoặc là nhà thổ cư tại vì trong thời gian này thì đức trung cũng như thầy tâm nguyên uh, hay là đội ngũ trợ lý thường xuyên nhận được các cái câu hỏi của các quý uh, cô chú chị về cái việc đó là nhập trạch đối với nhà chung cư trong cái giai đoạn này thì chúng ta tiến hành như thế nào hay là các bước làm sao hay là uh, những cái nguyên tắc trong việc lựa chọn năm tháng ngày giờ nào để nhập trạch hay là những cái thủ tục nghi thức nghi lễ như nào nhập trạch hay là tháng 7 âm lịch thì có nhập trạch được không thực ra thì cũng qua dòng rồi đúng không nhỉ <laughs> chúng ta cứ lo ngại tháng 7 âm lịch cái tháng cô hồn qua rồi nhá cũng dần như là coi như là xong hết rồi không phải lo về tháng cô hồn nữa nha chúng ta hãy đặt câu hỏi các quý cô chú chị ơi hãy đặt câu hỏi để cùng giao lưu với phong thủy thăng miên và chúng sẽ cùng giao lưu giải đáp đến ờ, các quý vị các câu hỏi liên quan đến ờ, làm nhà dựng cửa hay là quá trình nhập trạch trong năm 2020 và 2021 tới nào Nói chung là Thầy Tâm Nguyên vừa kết thúc cái chuỗi video chúng ta cùng nói về các cái ờ, thần sát quan trọng liên quan đến việc khai sơn lập hướng trong năm 2021 tân sửu tới các cái thần sát ví dụ như là uh, ờ, 5 cái thần sát quan trọng để chúng ta tính toán về cái việc có lên động thổ làm nhà hay không như Đức Trung và Thầy Tâm Nguyên thường xuyên chia sẻ đúng không ạ và trong cái ờ, thời gian vừa rồi Đức Trung và Thầy Tâm Nguyên vừa hoàn thành xong cái chuỗi video 5 cái video quan trọng trong việc phân tích các thần sát liên quan đến khai sơn hướng trong năm 2021 Tân Sửu bao gồm là Thái Tuế sát này, Ngũ Hoàng Đại sát này, Tam sát này, Mậu Kỷ Đối Thiên sát và bộ Long Biến Vận sát. Thì vừa rồi Đức Trung Mời Thầy Tâm Nguyên có thực hiện xong ờ, các video đó rồi thì các ờ, cô chú anh chị chúng ta cùng ờ, chờ đón và cũng như là tham khảo trên kênh youtube thầy Vân Thủy Thái Nguyên nhé Và trong video này thì à, chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu xoay quanh các câu hỏi liên quan đến à, nhập trạch, những cái nghi thức nghi lễ liên quan quan trọng đến thời điểm nhập trạch và các câu hỏi liên quan phong thủy khác. chúng ta hãy cùng nhau giao lưu đặt câu hỏi nhé chào bạn Toàn Nguyễn vâng chào bạn Đâu rồi ạ, à, các anh chị ơi chúng ta hãy cùng nhau vào và cùng nhau uh, chào nhau đúng không ạ? Hãy cùng xin chào và cùng chào nhau để chúng ta cùng giao lưu trong buổi livestream ngày hôm nay nhé. Vâng, chào chào chú ạ. Chào bạn Ngọc Thúy nha. Chào uh, anh chị Đức Hiền nào. <laughs> Đâu rồi chúng ta hãy cùng nhau vào uh, chào nhau giao lưu cũng như là cùng đặt câu hỏi để uh, tham gia quá trình uh, tư vấn và giải đáp phong thủy trong buổi livestream ngày hôm nay nào các anh chị ơi. nhiều các cô chú anh chị vẫn chưa nắm được các cái ờ, hệ thống kênh truyền thông của phong thủy Thái Nguyên khi mà muốn mà tiếp cận các thông tin tri thức thì không biết là là, là tìm hiểu thông qua kênh nào thì ờ, nói chung cũng nhắc lại với ờ, quý cô chú anh chị một chút về các kênh truyền thông hiện tại đang có của phong thủy Thái Nguyên bao gồm là uh, hệ thống kênh YouTube thì các cô chú anh chị có thể là cập nhật các cái thông tin kiến thức ở trên kênh YouTube mà các cô chú anh chị gõ ở trên phần thông tin tìm kiếm á tên là thầy phong thủy Nam Nguyên thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái video kiến thức chia sẻ từ thầy Lâm Nguyên trên kênh YouTube đó này. Ngoài ra thì ờ, chúng ta có thể tìm kiếm thêm thông tin trên ờ, kênh YouTube là ờ, kiến trúc phong thủy thái Nguyên, chúng ta hãy gõ trên thanh tìm kiếm ấy là kiến trúc phong thủy thái Nguyên thì trên đó có nhiều những video clip mà Đức Trung hay thầy Lâm Nguyên hay đội ngũ trợ lý chuyên môn chia sẻ các kiến thức liên quan đến phong thủy, mệnh lý, vận số ở trên kênh YouTube đó hay là liên quan đến động thổ làm nhà chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên kênh đấy này. Ngoài ra này kênh website thì chúng ta có thể tìm kiếm thông tin ở trên hai kênh website chính đó là cái website phong thủy vượng.com đây là website mà trình bày các kiến thức về phong thủy cũng như là các uh, dịch vụ mà phong thủy nguyên đang triển khai mà chúng ta có nhu cầu chúng ta có thể tìm kiếm trên đó website thứ hai là website ờ, phong thủy nguyên com đây là website mà phong thủy nguyên thường xuyên chia sẻ các kiến thức liên quan đến việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như thế nào ứng dụng phong thủy thực tiễn vào trong cuộc sống trong kiến trúc À, trong cuộc sống à, nhà ở hoặc là các cái vật phẩm phong thủy mà chúng ta thường xuyên sử dụng à, ngoài ra thì chúng ta có thể tìm kiếm thêm các khóa học online tại website là thư viện phong thủy vn đây là thư viện phong thủy mà uh, website mà chứa đựng các cái nền tảng tri thức nhân loại xoay quanh bộ môn văn hóa phương đông mà các cô chú chị có thể tìm kiếm ở trên website là thư viện phong thủy vn chúng ta để tìm kiếm ở trên này để mà có những cái kiến thức mới liên quan đến các bộ môn văn hóa phương đông nói chung ví dụ như tử vi bát tự phong thủy uh, rồi là uh, ca múa nhạc họa tất cả các bộ môn liên quan đến văn phương đông cũng đều có thể đăng tải trên cái ờ, website thư viện phong thủy vn này chúng ta có thể là tìm kiếm thông tin thêm nữa ở các cái à đấy trên website thư viện phong thủy vn thì đức phong thủy nguyên có giới thiệu rất nhiều các đầu sách mà các cô chú chị có thể là tìm kiếm thêm về các cái đầu sách mà tại phong thủy nguyên có giới thiệu và chúng ta để tìm kiếm thêm nguồn trí thức từ sách đúng không ạ hiện tại thì Bích Trung đang livestream tại thư phòng của Phong Thủy Thái Nguyên với rất nhiều các đầu sách khác nhau thì chút nữa thì Bích chúng sẽ đưa máy qua một lượt để chúng ta cùng tham quan một chút một số những đầu sách mà tại Phong Thủy Nguyên có rất nhiều nha à, rất nhiều sách đúng không ạ <laughs> các sách về tử vi các sách về tứ trụ các sách về phong thủy địa lý các sách về nhập môn phong thủy chúng ta có thể tìm kiếm rất nhiều thông qua các đầu sách ở đây đúng không ạ rất nhiều các đầu sách liên quan đến ờ, dạy về tử vi bát tự đúng nhỉ có rất nhiều luôn đó, ờ, mà một số các đầu sách ờ, đợt trước livestream thì biết chung và Tiến Nguyên cũng đã có chia sẻ rồi chúng ta bắt đầu có thấy một số các câu hỏi của các à, cô chú chị đã đặt về với chương trình rồi đúng không nhỉ vâng chào chị Nguyễn Thị Nhung nha ờ, bạn Bùi Dung có câu hỏi là năm 2021 hướng nhà nào không nên xây ở thầy với cơ bản là là cái việc mà xây dựng được nhà hay không đúng không ạ chúng ta vẫn nói là trên cái căn cứ trên yếu tố là chúng ta tính toán đến yếu tố vận khí của sát khí hay là các yếu tố thần sát nào đến mỗi một năm chúng ta xem rằng là cái vận khí của mỗi một uh, thần sát đáo đến một năm này đáo đến các sơn hướng như thế nào chúng ta căn cứ vào cái yếu tố cát hung của các sơn hướng đó cho ta tính toán trong năm 2021 tân sửu là có xây dựng được không đúng nhỉ thì hầu hết là cái video chi tiết về cái việc uh, các cái sơn hướng nào trong năm 2021 có làm được hay không thì Đức Trung và Thầy Thắng Liên sẽ có cái video luận giải trong những cái thời gian tới hay là các cái tháng từ tháng riêng cho đến tháng chặt tức là từ tháng 1 cho đến tháng 12 là những cái tháng nào những tháng đấy thì sơn hướng nào có thể làm được thì cũng sẽ được Đức Trung bổ ra và phân tích trong những video tới còn về cơ bản rằng là thông qua hệ thống thần sát thì chúng ta có thể đoán được một số những cái xu hướng trong năm 2021 là không làm được rồi đúng không ạ ví dụ năm 2021 tân sửu thì thái tuế đáo đến phương sửu đúng không ạ tức là đáo đến hướng đông bắc đông bắc bao gồm ba xu hướng là sửu cấn và dần thì năm 2021 tân sửu thì thái tuế đáo đến phương sửu như vậy chúng ta có thể thấy ngay rằng là cái ngôi nhà mà tọa tây nam hướng đông bắc cụ thể là tọa sửu à, cụ thể là tọa mùi và hướng xỉu thì năm 2021 tuyệt đối không thể xây được đúng không tuyệt đối không thể xây được xây được cái hướng xỉu này ngoài ra thì đối với lại là cái uh, hướng khác nữa mà chúng ta phải tính toán đến đó là tránh ngũ hoàng đại sát ngũ hoàng đại sát là sao ờ, ngũ hoàng thổ đúng không ạ năm 2021 thì ngũ hoàng đáo đến phương đông nam do đó rằng là đối với những nhà mà hướng đông nam trong năm 2021 thì dĩ nhiên một điều chắc chắn một điều chúng ta không thể xây cụ thể là tọa tây bắc hướng đông nam đông nam bao gồm cả ba hướng là thìn tốn với tỵ thì chắc chắn năm 2021 thì không thể xây được hướng này rồi ngoài ra một điều nữa chúng ta có thể tính toán ngay được à, đó là yếu tố cái tam sát đúng nhiệt 2021 tân sửu thì tỵ dậu sửu tam hợp do đó là ba phương mà tuyệt thai dưỡng thì chúng ta sẽ thấy ngay là rơi vào ba phương đó là dần mão và thìn đúng nhỉ và do vậy là ba phương dần mão thìn thì đây chính là ba phương mà xếp về tọa nhá là chúng ta không thể xây dựng được tương tự như thế chúng ta thấy ngay là tọa thìn với hướng tuất này tọa mão hướng dậu này hay là uh, tọa dần hướng thân là chúng ta không thể xây dựng được không thể xây dựng được đúng không ạ ngoài ra còn mậu kỷ đối thiên sát và mậu long biến vận sát nữa thì có video phân tích chi tiết rồi thì chúng ta cần phải chú ý đấy mậu kỷ đối thiên chúng ta ở thấy ngay năm 2021 tân sửu đúng không ạ đấy mậu kỷ đối thiên thì tháng uh, ờ, mậu nó vào là tháng mậu tuất đúng không kỷ nó vào tháng kỷ hợi tức là tầm khoảng tháng 9 tháng 10 âm thì có hai cái sơn hướng đó là sơn tuất và sơn hợi để chúng ta không xây được tức là tọa tuất và hướng thìn và tọa hợi hướng tỵ nữa thì chúng ta không xây được do vậy là kết hợp luôn có thể thấy rằng hướng đông nam năm sau tuyệt đối chúng ta không thể xây mới được luôn những nhà nào hướng đông nam năm 2021 muốn xây thì rõ ràng một điều không thể xây dựng được rồi bởi vì là hướng thì hướng phạm hoàng mà tọa tọa phạm mậu kỷ tự nhiên không xây dựng được đó tôi lại xét về mỗi lo biến vận thì uh, chúng ta có 24 sơn hướng thì có đến 13 sơn không xây dựng được 13 sơn hướng không xây dựng được tuy nhiên một điều là chúng ta không phải là xây dựng hết không xây dựng được cả năm 2021 mà vẫn mà vẫn có thể xây dựng được tuy nhiên là tính toán cái thời điểm vượng để mà để mà triển khai động thổ thôi tuy nhiên là ví dụ như là thái tuế này ngũ hàng và tam sát là ba cái tam sát lớn là tuyệt đối không xây dựng được rồi nào, xin mời đặt các câu hỏi tiếp theo nào các cô chú chị ơi hãy đặt các câu hỏi tiếp theo để được giải đáp liên quan đến việc là trong năm 2020 thì chúng ta muốn xây dựng thì như nào và năm 2021 thì có làm được như nào Có câu hỏi là Chào anh Đức Trung, gia đình tôi có ý định tu sửa lại căn bếp Nhờ anh tư vấn xem cuối năm nay thì tháng nào có thể sửa chữa được Nhà tôi ở hướng 290 độ, tôi sinh năm 1982, vợ sinh năm 1989 Con lớn sinh năm 2013 Oh, câu hỏi liên quan đến tu tập sửa chữa trong năm 2020 10. Ờ, trong năm 2020 canh tí đúng không nhỉ? Nhà là hướng 290 độ Bây giờ muốn tu sửa căn bếp là một trong những khái niệm mà chúng ta cần phải chú ý liên quan đến việc là uh, tu tạo sửa chữa hoặc là xây dựng mới đối với cái việc là tu tạo sửa chữa chúng ta phải tính toán nằm ở cái phương uh, mà chúng ta muốn tu tạo sửa chữa nó có được tốt hay không đúng không nhỉ ví dụ như hạn nhà ngôi nhà này là hướng là 290 độ tức là hướng tây đúng không nhỉ cụ thể là tọa ất và hướng tân tuy nhiên là chúng ta lại cần phải tính toán xem là cái phương bếp nó nằm ở phương vị nào xem là năm 2020 phương vị đấy nó có được cắt lành hay không để chúng ta xây dựng chứ lại không phải một điều đó là chứ lại không phải một điều đơn giản chúng ta xem đó là là là là, là hướng tây có làm được không hướng tây đâu rồi nhưng mà tuy nhiên chúng ta xem là cái bếp nó nằm ở phương vị nào cơ và chúng ta tính toán xem là cái phương vị đấy là yếu tố cắt và hung của nó ra sao có làm được không thì về các bạn ở đây trong câu hỏi của anh thì chưa đưa đến cái yếu tố đó là cái bếp nằm ở phương nào cũng như chưa có mặt bằng công năng cụ thể sau đó chưa thể tính toán được bếp nhà anh nó nằm ở phương vị nào và có xây dựng được hay không cơ thì về chi tiết cụ thể này việc này thì tốt nhất là anh nên có cái ờ, mặt bằng công năng chi tiết anh gửi qua bao gồm ba thông tin thứ nhất là mặt bằng công năng cụ thể của nhà anh này cái thứ hai là hướng nhà anh là hướng gì bao nhiêu độ này à, ở đây là hướng tây là 290 độ đúng không nhỉ cụ thể là tọa ất và hướng tân còn đâu rằng là năm sinh các thành viên thì cũng có rồi như vậy là một điều thiếu cái bản vẽ mặt bằng công năng do đó thiếu bản vẽ mặt bằng công năng này thì không thể tính toán được cái vị trí bếp của nhà anh nó nằm vị trí nào và phương đấy nó có năm nay hay không em năm 2020 này có tu sửa đấy không cơ do đó bị thiếu thông tin anh ạ bị thiếu thông tin thì anh cần phải cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn hoặc là anh đo xem là cái bếp nhà anh nằm ở phương nào thì mới có thể tính toán được có làm được hay không Bạn Toàn Nguyễn có câu hỏi là Thưa thầy, tháng 9 âm lịch này tôi sẽ dọn về nhà mới Thầy cho tôi hỏi là tôi nên bốc bát hương cho ban thờ gia tiên vào lúc nào Và nhờ ai bốc thì tốt, tôi cảm ơn ừ. Đối với cái việc liên quan đến uh, ngày nhập trạch đúng không nhỉ? Đối với việc ngày nhập trạch thì cái ngày nhập trạch chúng ta hiểu ngày nhập trạch là cái ngày mà chúng ta thực hiện việc bốc phát hương do đó là tất cả các cái phương án liên quan đến an vị đồ đạc nội thất bên trong là chúng ta hãy an vị một cách sau hết đi nha và cái ngày nhập trạch là ngày mà các cô chú chị chúng ta tiến hành bốc phát hương do vậy rằng là đối với việc bốc phát hương thì uh, chú ý là cái uh, nghi thức và nghi lễ trong việc bốc phát hương chúng ta làm cho đúng này cái thứ hai chúng ta sử dụng các cái vật phẩm hủy đúng trong việc bốc phát hương này thì cái yếu tố là cái ngày mà bốc phát hương đấy cái ngày nhập trạch ấy chính là cái ngày bốc bắt hương và gia chủ chính là bạn là người thực hiện việc bốc bắt hương luôn chứ không cần phải mượn tuổi đâu mượn tuổi trong quá trình chúng ta động thổ làm nhà nếu như nhà thổ cư thì chúng ta thực hiện cái việc mượn tuổi vào thời điểm động thổ thôi còn đâu rằng là nhập trạch là cái ngày mà chúng ta thực hiện việc nhập trạch là gia chủ tự thực hiện được hết đối với việc thực hiện nghi lễ hay là bốc bắt hương là gia chủ tự làm cũng không cần phải thuê thầy thuê thợ hay là mượn cái tuổi động thổ đến nhập trạch đâu mà gia chủ tự làm được tuy nhiên một điều đó là cái ngày nhập trạch là cái ngày mà chúng ta thực hiện an vị bốc bắt hương là cái việc quan trọng nhất chứ không phải là cái việc chuyển đồ do vậy đồ đạc chúng ta chuyển vào hết đi còn đâu cái ngày nhập trạch cái ngày chúng ta thực hiện bốc bát hương thôi Bạn Ngọc Thúy có câu hỏi là Cháu Phong Thủy Tam Nguyên, em sinh năm 1996 Nhờ thầy tư vấn xem nên sử dụng vật phẩm gì cuối năm nay để công việc được thuận lợi hơn Bạn sinh năm 1996, Bính Tý đúng nhỉ? Với cơ bản là năm 2020 canh tí thì tuổi 1996 bính tí là cái tuổi mà chúng ta được gọi là tuổi phạm thái tuế ấy. Bởi vì rằng là có yếu tố là thái tuế thì đương đầu tọa vô hỷ ắt hữu họa tức là vào cái năm mà thái tuế đến tuổi thì nó sẽ có nhiều cái yếu tố bất lợi liên quan đến thái tuế ảnh hưởng đặc biệt tuổi của bạn là 1996 năm nay là cái năm mà giai đoạn mà bạn bắt đầu bước vào cái giai đoạn phát triển sự nghiệp công việc thì ờ, cái yếu tố liên quan đến quý nhân tương trợ là rất quan trọng tuy nhiên năm 2021 thì ờ, cái ờ, việc mà quý nhân phù trợ nó có nhiều cái sự ảnh hưởng bởi vì năm nay năm thái tuế của bạn do đó là cái tuổi bạn nó sẽ có nhiều cái hung hơn là cát do vậy khuyên bạn là đối với uh, trong năm 2021 này thì uh, năm 2020 vẫn là năm tuổi do vậy là những cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe hay chuyện thị phi hay chuyện công việc thì hết sức cần phải chú ý đặc biệt là tránh liên quan đến khẩu thị thị phi uh, chúng ta ra ngoài thì uh, hãy lấy cái chữ nhường nhịn chữ nhẫn mà làm đầu để mà tránh cái việc thị phi đến với bản thân mình ngoài ra sử dụng thêm một số những vật phẩm hậu thân để tăng cường thêm cái sức khỏe cho bản thân mình là tốt nhất hãy để lại thêm số điện thoại để được các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm nhiều hơn cho À, ờ, có câu hỏi là tôi đang muốn bốc lại bát hương cho ban thờ thần tài thổ địa ở cửa hàng. Xin hỏi thầy thì tôi nên chọn ngày nào để bốc? và có cần phải lên chùa mời sư thầy về bốc giúp không? Tôi sinh năm 1980, vợ 1983, con gái 2000 và 2008. Ok, xin cảm ơn anh đặt câu hỏi nha. Với cái việc mà lại liên quan đến yếu tố là là bốc bát hương. Bốc bát hương đúng không nhỉ? Bốc lại bát hương. ở ờ, tư vấn kiến trúc em đọc cho anh thời đi Rồi câu hỏi tôi đang muốn bốc lại bát hương cho ban thần tài thổ địa ở cửa hàng xin hỏi là nên chọn ngày nào để bốc lên chùa mời không rồi câu chuyện liên quan đến cái việc là bốc bát hương ở cửa hàng á đối với cửa hàng chúng ta là nơi mà kinh doanh tự tự đúng không do đó là chúng ta sử dụng ban thần tài để mình kích hoạt thêm yếu tố tài lộc cho gia đình cho không gian kinh doanh của chúng ta là điều hết sức bình thường tuy nhiên cái việc liên quan đến việc bốc bát hương á thì uh, lựa chọn ra được cái năm tháng ngày giờ để chúng ta bốc bát hương thì nó cần phải căn cứ thêm vào cái ở đây là có năm sinh của anh rồi nếu anh sinh năm 1980 canh thân vợ sinh năm 1983 quý hợi con sinh năm 2000 canh thìn và con nữa sinh năm 2008 đối với việc cửa hàng thực tế là nếu như cửa hàng này là cửa hàng kinh doanh và nó tách biệt hẳn với lại ngôi nhà mình ạ thì về cơ bản chỉ cần năm sinh của anh và năm sinh của vợ thôi là triển khai là xem ngày được rồi để mà chi tiết và chính xác hơn nữa liên quan việc tư vấn xem ngày ờ, bóc lại bát hương này ấy, thì tốt nhất là anh nên có cái phương án liên quan đến cái ờ, anh nên có cái ờ, thông tin liên quan đến hướng cửa hàng của anh nữa thì xem nó sẽ chính xác hơn còn lại thì ờ, ở đây rằng là tuổi của anh là 1980 canh thân anh muốn bốc lại bát hương nên chọn ngày giờ nào ở đây cũng chưa thấy là cái mong muốn liên quan đến thời điểm bốc lại bát hương của anh do đó rằng là cũng chưa biết rằng là anh muốn bốc lại bát hương vào cái thời điểm nào có thể vào tháng 8 này hay là tháng 9 âm thì anh nên cung cấp thêm cái thông tin về thời điểm anh mong muốn bốc nữa và cái hướng nhà của anh hướng gì để xem sao cho chính xác hơn tại sao lại cần hướng nhà cái việc mà xem ngày liên quan bốc bắt hương dù sao cũng cần phải căn cứ theo thông tin liên quan đến đến đến phù long tương chủ tức là nó cần phải có cái ờ, lựa chọn năm tháng ngày giờ để nó đắp với lại là cái trạch đất cũng như rằng là phù hợp với lại là tuổi của trạch chủ thì nó sẽ tăng thêm cái phần các lợi tốt hơn do đó là anh nên có cái hướng nhà của anh đồng thời rằng là thời điểm mà anh mong muốn là bốc lại bát hương đó thời điểm nào thì ờ, phong thủy nguyên sẽ tư vấn một cách chi tiết hơn và tốt nhất anh nên để lại cả số điện thoại nữa để được tư vấn cách chi tiết nhất về cái thời điểm bốc hương này nếu trong tháng 8 âm thì cũng sẽ có ngày mà nếu trong tháng 9 âm thì cũng sẽ có thời điểm phù hợp và cái kết quả mà phong thủy nguyên trả cho anh bao gồm sẽ có 5 tháng đầy giờ để chúng ta bốc bát hương này cái thứ hai nữa là cái ờ, hướng dẫn nghi thức nghi lễ để anh thực hiện việc bốc bát hương này à, và nếu như cần chi tiết nữa thì có thể là tư vấn thêm cho anh về cái tuổi để mà anh uh, kết hợp liên quan đến cái uh, uh, tiếp sau làm ăn hoặc là kinh doanh buôn bán hoặc là tuổi mở hàng cho anh thì nó sẽ rất là tốt một số anh chị ờ, phản ánh là tiếng nhỏ quá rất mất là không thể xem được to tuy nhiên cái mic này nó cũng trả tiếng thích với lại cái điện thoại kia đâu <laughs> nào các anh chị nhà mình ơi hãy đặt các câu hỏi à, để được à, tư vấn cách chi tiết hơn nào có câu hỏi là thầy cho em hỏi tuổi mậu ngọ mấy tháng tới có sửa nhà được không? Nhà em ở hướng 30 độ, hiện em đang sống với con gái sinh năm canh thìn năm 2000 ạ. Vâng tuổi anh là 1978 mẫu ngọ đang ở cùng với con gái là sinh năm 2000 canh thìn đúng không nhỉ anh hỏi là nhà hướng 30 độ mấy dạ. tháng tới có tu sửa được không 30 độ hướng đông bắc tu tạ sửa chữa thì nó liên quan đến yếu tố là nó có cái phương án một là tu tạo tại phương vị nào đó hai là anh tu tạo với hạng mục là đại tu tức là tu sửa cả nhà thì chúng ta lại tính toán bởi vì cái việc tu tạo sửa chữa nó liên quan đến cái tháng vượng để chúng ta thể triển khai cái tháng vượng triển khai này thì nó quyết định bởi cái việc đó là anh tu tạo hạng mục gì anh tu tạo mang tính chất là tu tạo cả nhà hay là anh tu tạo uh, tại một phương vị nào đó ở trong ngôi nhà của anh nếu như anh tu tạo sửa chữa cả nhà thì chúng ta tính toán vào cái tháng vượng khi mà nhật nguyệt đáo sơn đáo trung cung còn nếu như anh tu tạo sửa chữa tại một cái phương vị nào đó thì ờ, chúng ta lại cần phải xem xem là cái phương đấy vận khí năm nay có được tốt hay không nếu như anh muốn tu tạo sửa chữa tại phương trung cung ở trong ngôi nhà của anh thì trong cái tháng 7 hoặc tháng 8 này thì hoàn toàn hợp lý để anh có thể triển khai được thì không biết là hạng mục anh tôi tạo sửa chữa đây là hạng mục gì ví dụ như là lập uh, lập lại cái nóc nhà hay là sơn lại ngôi nhà hay là làm lại nền nhà thì nó đều là hạng mục liên quan đến đại tu thì chúng ta tính toán vào cái phương vị uh, chúng ta tính toán vào cái tháng vượng khi nhật nguyệt đáo sơn nó đáo trong cung tức là tháng 7 và tháng 8 âm này chúng ta triển khai được còn nếu như anh muốn tu tạo sửa chữa tại một cái phương vị nào đó trong ngôi nhà thì vẫn cần phải tính toán từ tâm ngôi nhà ra cái phương đấy là phương nào và vận khí năm nay có sửa chữa được không một số những cái phương trong năm 2020 tuyệt đối chúng ta không thể tu tạo sửa chữa được ví dụ như là phương uh, ngũ hoàng đại sát đáo đến là phương đông phương đông là cái phương mà ngũ hoàng đại sát đáo đến uh, năm 2020 này thì ngũ hoàng thổ đáo đến phương chấn tức là phương đông đúng không nhỉ và nếu như xây chúng ta tu tạo sửa chữa tại cái phương đông ở trong ngôi nhà này thì tuyệt đối chúng ta không sửa chữa được hai năm 2020 canh tí thì phương chính bắc là phương chính tý là phương mà thái tuế đáo đến nếu như chúng ta muốn tu tạo sửa chữa tại phương thái tuế này thì cũng không thể triển khai được hay một số các phương tiện khác nữa à, năm 2020 thì có tam sát đáo đến đúng nhỉ tam sát 2020 canh tí thân tí thìn thì tam hợp do vậy tam sát đáo đến ba phương là tị ngọ mùi do vậy nếu như anh tu sửa chữa tại ba cái phương là phương tị tức là phương đông nam phương ngọ là phương chính nam và phương mùi là phương tây nam thì tại ba phương này thì tuyệt đối chúng ta không thể tu tập sửa chữa được vẫn cần phải chi tiết được rằng là anh tu tập sửa chữa tại phương nào cơ thì mới thể tính toán cho anh được anh Phí Văn Toàn có câu hỏi, cho em hỏi là cửa hàng em bây giờ đang thuê kinh doanh có ban thờ thần tài, bây giờ chuyển sang nhà mới vừa ở vừa kinh doanh thì có nên chuyển ban thờ thần tài sang không và có thờ thêm bàn thờ thổ địa không ạ? Thực ra mà nói nếu như anh muốn chuyển lại cái mặt bằng thì anh có một cái văn, anh nên sử dụng một cái văn là văn xin chuyển ban thần tài thì anh hoàn toàn là chuyển ban thần tài ở nơi cũ sang nơi mới được thì chúng ta đều có một cái văn văn xin chuyển ban thần tài thì nếu như chuyển ban thần tài thổ địa tại sang bên cửa hàng mới thì không cần thêm một cái ban thờ nữa đâu bởi vì ban thờ thần tài thổ địa của anh đã thờ thần tài và thờ thổ địa đó rồi thì không cần nhất thiết phải thêm một cái ban thờ nào khác anh nhé không cần phải thêm một cái ban thờ nào nữa đâu anh ạ do đó là chỉ cần thờ một cái ban thờ thần tài thổ địa là được rồi thì chúng ta có một cái uh, lễ gọi là lễ xin chuyển ban thờ thần tài chúng ta có 10 lễ lễ xin chuyển ban thần tài là xin chuyển qua là ok chuyển được mà Chị Lê Vũ có câu hỏi là Chào anh Đức Trung, nhà em hướng chính Tây Năm ngoái có thỉnh cụ tí hưu bạch ngọc để ở phòng khách Em muốn đưa cụ ra tắm cho sạch có được không? Và có cần đổi vị trí đặt của cụ ấy không ạ? À? Cảm ơn anh Nhà hướng chính Tây năm ngoái có thỉnh cụ tí hưu bạch ngọc đặt ở phòng khách cái việc mà uh, nếu như chúng ta trong các quá trình chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy và nếu như thấy vật phẩm phong thủy cũ thì chúng ta hoàn toàn nên sử dụng uh, cái uh, dung dịch rượu ngũ vị hương để chúng ta bao sái lại các vật phẩm phong thủy như bình thường không vấn đề gì đâu bạn Lê Vũ ạ đối với việc các vật phẩm phong thủy chúng ta sử dụng thì quá quá trình bụi bẩn thì chúng ta cần phải tiến hành bao sái lại tuy nhiên bao sái chúng ta cần phải sử dụng đúng nguyên tắc thứ nhất chúng ta sử dụng cái khăn sạch cái thứ hai chúng ta sử dụng cái dung dịch mà có khả năng là tẩy rửa cũng như khả năng về bao trừ tẩy uế dĩ nhiên chúng ta không sử dụng các loại chất tẩy rửa mạnh uh, ờ, ví acid hay là các loại uh, chất tẩy rửa mạnh khác mà chúng ta nên sử dụng loại rượu um, có thể là rượu gừng hoặc là rượu ngâm uh, uh, ngũ vị hương hoặc là rượu mà chúng ta uh, các loại rượu mà chúng ta ngâm bên là các loại thảo mộc tự nhiên để mang tính chất vừa kỳ tà cái thứ hai mang lại cái mùi hương dễ chịu cho vật phẩm phong thủy nó trở nên là thanh sạch do đó bạn hoàn toàn nên sử dụng bột ngũ vị hương bạn ngâm lên hai đến ba lít rượu trắng thì bạn dùng cái phần uh, rượu trong bên trên ấy để bạn bao sái lại cái linh vật đó và bao sái xong bạn tiến hành an vị lại như bình thường không vấn đề gì thì với cái việc là bao sái các cái linh vật này bạn hoàn toàn nên thực hiện vào một là có thể xem ngày để thực hiện hai là bạn có thể thực hiện vào những ngày trực mãn trực trừ thì rất là tốt không vấn đề gì cả sau đó bạn an vị lại như bình thường nhé ờ, có một câu hỏi mà ban biên tập ờ, nhận được ở trên kênh youtube của mình đấy là Chào thầy, nhà em hiện giờ đang ở hướng Đông Nam, giờ em muốn phá đi xây mới lại. Em dự định xây nhà một tầng, có 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, khoảng tổng diện tích khoảng 120 m vuông và có công trình phụ tách riêng. Em muốn hỏi là tuổi 1965 của bố em thì xây hướng nào hợp? Và bạn ấy có một khúc mắc là ở phía sau nhà của bạn ấy thì có một căn nhà hàng xóm thì có cửa sổ và đốc nhà dọi thẳng vào giữa nhà của bạn ý và muốn nhờ thầy tư vấn hộ cách hóa giải. Câu hỏi hơi dài, chờ chút tôi đọc lại nhé. Trên kênh YouTube. ở trên uh... câu số 2 này. Đó là em tổng hợp lại câu hỏi là hiện giờ đang ở hướng đông nam muốn phá đi và xây lại dự định xây nhà một tầng có bốn phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp khoảng 120 mét vuông không trình phụ tách riêng muốn hỏi tuổi 19 65. Uh, 1965 của bố em xây hướng nào thì hợp có một mắc ra mà nói thì nếu như ngôi nhà của bạn hiện tại đang là hướng đông nam đúng nhỉ ngôi nhà bạn hiện tại đang là hướng đông nam thì cũng khá mà thì chúng ta lại cần phải căn cứ dựa trên cái việc là tuổi 1965 bố bạn sinh như thế nào hợp bây giờ trả lời câu này trước này tuổi 1965 của bố bạn xây hướng nào hợp thì uh, xét theo đình long tam phái thì tuổi bố bạn hoàn toàn để xây dựng hai hướng một là hướng đông hoặc là hướng tây bắc thì nó sẽ vượng long hơn Đấy, tuy nhiên rằng là nếu như đất mà không xoay được các hướng này thì chịu thôi chúng ta đành phải xây theo hướng Đông Nam Tuy nhiên hướng Đông Nam trong năm 2020 và năm 2021 chúng ta lại phải tính toán sang hướng Đông Nam năm 2020 hoặc là 2021 có làm được không cơ thì đối với hướng Đông Nam trong năm 2021 tới thì uh, tuyệt đối chúng ta không động thổ được đâu bởi vì năm 2021 có ngũ đại sát đáo đến hướng Đông Nam do đó rằng là nếu như uh, xây dựng ngôi nhà mà hướng Đông Nam trong năm 2021 là không làm được này năm 2020 này thì bởi vì hướng Đông Nam thì tọa là tọa Tây Bắc tọa Tây Bắc bao gồm ba sơn hướng là Tuất, Càn và Hợi thì cũng không biết rằng là, là hướng nhà bạn hướng Đông Nam nó là hướng cụ thể gì để xem chúng ta tọa là tọa ra bao nhiêu chứ nếu mà là hướng Đông Nam không á thì uh, nó chung chung quá tuy nhiên một điều là hướng Đông Nam cho nó hơi mưa này thì vận khí cũng không có đắc cách lắm để mình triển khai xây dựng bây giờ muốn xây dựng được thì cũng uh, cũng cũng phải sau đông chí thì bạn mới làm được cơ tuy nhiên một điều là sau đông chí bạn làm thì cũng không có kịp trong năm được mà vẫn là sang năm sau sang năm sau thì ngũ hành đại sát lại đáo lên hướng do đó nhập trạch trong sang năm sau thì nó cũng không đắc cách do đó nếu mà không vội thì khuyên bạn là hãy để năm khác nếu mà không vội thì khuyên bạn hãy để năm khác mà triển khai chứ không nên triển khai trong năm 2020 hoặc 2021 này đâu còn đâu rằng là về bố trí công năng ờ, với 120 m vuông bạn muốn bố trí là một phòng khách bốn phòng ngủ bếp với nhà vệ sinh thì ờ, một phòng bếp một phòng bếp tức là bao gồm là công năng bao gồm có là công trình phụ tách riêng rất mâu thuẫn bạn ạ rất mâu thuẫn nếu như nhà bạn có bốn phòng ngủ như này ạ nếu như nhà bạn có bốn phòng ngủ như này mà bạn xây công trình phụ tách riêng ra thì rất là bất tiện bởi vì bốn phòng ngủ mà các thành viên ở trong cũng chưa thấy rằng là ngôi nhà này bạn có bao nhiêu thành viên ở tuy nhiên nếu như xây đến bốn phòng ngủ mà công trình phụ tách riêng thì ờ, về cơ bản đi lại khá bất tiện nếu như trong phòng trong bốn phòng ngủ này không có một cái phòng ngủ nào khép kín không có nhà vệ sinh nào khép kín thì khá bất tiện đối với những người già thì ờ, buổi tối mà đi ra ngoài mà đi ra hẳn ngôi nhà mà công trình phụ tách riêng ra bên ngoài thì nó thực sự bất tiện luôn á về cơ bản là nó mong muốn công năng như vậy thôi nhưng mà về phương án thiết kế bên mình sẽ tư vấn cho bạn về phương án thiết kế sao cho nó tốt nhất Đấy. 120 mét vuông mà bốn phòng ngủ mà xây dựng ờ, thêm cả phòng ăn nhà bếp nữa thì e rằng diện tích hơi hẹp dưới hẹp thường bốn phòng ngủ này mà lại có công trình ờ, ở ờ, nhà ăn và bếp nữa thì nó dao động tầm khoảng là 135 cho đến 145 mét vuông thì nó mới phù hợp được thậm chí lên 150 160 mét vuông cơ chứ đâu rằng là nếu như muốn công năng 120 ờ, mét vuông mà lại còn một phòng khách 4 phòng ngủ một phòng bếp như thế này tức là công năng lên đến 5 6 phòng như này thì rất khó bố trí trong diện tích 120 mét vuông được còn nó công trình phụ tách riêng thì nó cũng hơi bất tiện bởi bốn phòng ngủ mà tách riêng nhà vệ sinh ra bên ngoài công trình phụ bên ngoài thì vẫn là bất tiện luôn à, bạn không mang là phía sau nhà bạn đang có một mái nhà khác có cửa sổ và đốc nhà dọi thẳng vào giữa nhà phía sau nhà em đang có một <laughs> phía sau nhà phía sau nhà em lại có phía sau nhà em đang ở có một nhà khác có cửa sổ và đốc dọi thẳng vào giữa nhà của phía sau nhà lại dọi thẳng giữa nhà hơi khó hiểu trường hợp này bạn ạ hơi khó hiểu Ờ, về chi tiết việc này có lẽ là bạn sẽ cần phải chụp ảnh lại bạn gửi qua ờ, chúng tôi thì chúng sẽ tư vấn bạn kỹ hơn đối với hạng mục ngôi nhà mà nó có cái ờ, tính loan đầu nó như thế này chúng ta nên có cái ảnh chụp những chi tiết hơn chứ đâu ra mà nói nếu mà ở phía đằng sau nhà thì không phải lo gì cả phía đằng sau nhà thì không có điều gì bất lợi cả chúng ta tính toán là tính toán loan đầu phía trước nhà cơ chứ phía sau nhà thì không có điều gì mà mà quá lo ngại đâu Bạn Phí Văn Toàn câu hỏi tiếp theo là chồng sinh năm 1991, Tân Mùi để vợ 92 để mượn tuổi uh, mượn tuổi làm nhà 1976, tháng 8 muốn về nhà mới thì ngày nào đẹp? Nhà hướng Bắc 15 nhà độ. Nhà Bắc 15 độ. Hướng ờ, tháng 8. Thân rộng Mượn tuổi. Ok bạn Phí Văn Toàn ơi, bạn để lại số điện thoại đi. Bạn để được số điện thoại để các bạn trợ lý các bạn sẽ tư vấn ờ, thêm về cái chi tiết hơn về cái năm tháng ngày giờ triển khai nhập trạch này. Tại vì rằng là để mà triển khai tư vấn được cái ngành nhập trạch này thì ờ, ở đây cũng bao gồm đầy đủ thông tin rồi này là hướng nhà bạn này tuổi các thành viên này đúng nhỉ bạn muốn trong tháng 8 thì về cơ bản rằng là đối với cái nhà bạn là nhà hướng Bắc bao gồm các thành viên là tuổi bạn là 91 vợ là 92 xét theo đình long tam và phái thì đối với tuổi bạn ở nhà hướng Bắc là rất hợp long đấy hoàn toàn tốt luôn tháng 8 là tháng dậu đúng không nhỉ tháng 8 là tháng dậu nhà hướng Bắc nhâm long mượn tuổi làm nhà họ ừ về chi tiết thì có lẽ là bạn ờ, bạn để lại số điện thoại đi để mà đội ngũ trợ lý sẽ kết nối và tư vấn và trả kết quả bạn chi tiết hơn đối với nhà bạn thì có thể lựa chọn vào cái ờ, trong cái tháng ờ, tháng 7 tháng 8 này là tháng dậu không nên chọn tân tân mùi nhâm thân tính chọn ngày tính chọn ngày mão tuy nhiên là nó xung với lại là địa chỉ tháng nó xuống nghỉ 9 tháng chi tiết là bạn nên để lại số điện thoại để mà đội ngũ trợ lý sẽ uh, bởi vì sẽ cần phải có thời gian liên quan đến uh, nó tĩnh lặng một chút thì chúng ta mới có thể xem ngày chính xác được và sau đó sẽ trả kết quả bạn bao gồm 5 tháng ngày giờ để triển khai nhập trạch này uh, hướng dẫn nghi lễ văn lễ nhập trạch này và cũng như rằng là các cái nghi thức liên quan việc bốc bát hương và ăn vị bát hương và hoàng long luôn thì việc này là các bạn sẽ tư vấn chi tiết hơn cho bạn hơn Tôi có thấy quảng cáo trên Facebook về bộ bốc bát hương của bên mình, nhờ thầy nói kỹ hơn về cách sử dụng vì tôi cũng muốn bốc lại bát hương cho ban thờ thần thài ở công ty tôi. À, có một câu hỏi liên quan đến việc sử dụng bộ bốc bát hương đúng nhỉ? Đối với cái việc liên quan đến uh, việc uh, chúng ta thờ tự chúng ta lưu ý rằng là bát hương thì vốn dĩ là vật vô tri vô giác. Do vậy rằng là cái quan trọng đối với việc chúng ta thờ tự làm sao để dẫn truyền được linh ứng thì nó nằm ở cái bộ cốt phía bên trong thì đối với cái bộ cốt để bóc bát hương thì chúng ta chú ý rằng là chúng ta cần phải sử dụng đúng cái thành phần thì ở đây phong thủy nguyên trong thời gian vừa rồi thì ờ, chúng ta có phong thủy nguyên có ờ, đưa lại cái phần hướng dẫn liên quan đến việc bốc bát hương đối với các bát hương ban thần linh ban gia tiên và ban thần tài chúng ta chú ý sử dụng bộ bốc bát hương và ờ, đối với việc bốc bát hương mới trong giai đoạn này chúng ta có phần lưu ý trong việc viết tờ giới hiệu thì trong thời gian tới sẽ có video hướng dẫn chi tiết việc bốc bát hương này thì lưu ý rằng là trong bộ gốt hương thì thường nó sẽ có đầy đủ các thành phần bao gồm là cốt thất bảo này chính là cái thành phần này này à, rồi là có cái uh, thành phần là gạo vàng thần tài và bột ngũ vị hương thì chúng ta cần chú ý là sử dụng đúng cái thành phần uh, giống như phong thủy viên thường đưa ra và hướng dẫn các gia chủ nó thực hiện bộ bát hương với cái uh, bộ bát hương một cách đầy đủ sẽ bao gồm các thành phần được đóng gói trong một chiếc hộp uh, chi tiết như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một cách rất dễ dàng đi kèm với đó sẽ có cái hướng dẫn trong cái bộ bát hương này sẽ có bao gồm ba thành phần bao gồm là cốt thất bảo này gạo phần thần tài và gói và hộp bột ngũ vị hương trong đó cũng có cái hướng dẫn liên quan hướng dẫn bốc bát hương hướng dẫn tờ viết di hiệu và uh, có tờ di hiệu ở trong đó chúng ta thực hiện việc uh, viết này cái việc bốc bát hương này nó cần phải đi kèm với 5 tháng lời giờ để thực hiện bốc bát hương một cách chi tiết nhất chúng ta hãy ờ, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ video livestream này để uh, chúng ta sẽ cùng giao lưu và Ờ, đội ngũ trợ lý của phong thủy nguyên sẽ tiếp nhận cũng như là giao tiếp cũng như là trao đổi đến các cô chú chị một cách chi, chi tiết hơn nào. hỏi của chị Mộc Dược là cho mình hỏi căn hộ chung cư tại nhâm hướng Bính với người sinh 1977 và 1981 ở có hợp không ạ? Tọa nhâm hướng Bính <laughs> Nếu như hai tuổi 1977 1981 này thì anh chị nên chọn được căn hướng Đông và hướng Tây Bắc thì nó sẽ hợp hơn ạ Xét theo định long tam và phái thì ờ, anh chị lựa chọn được hướng Đông hoặc là hướng Tây Bắc thì nó sẽ phù hợp hơn thay vì rằng là ở cái căn hướng bắc này tuy nhiên một điều là hợp hướng nó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất đâu như phong thủy viên vẫn thường xuyên chia sẻ đến các quý anh chị ạ, cái việc mà ở nhà hợp hướng nó chưa phải điều quan trọng nhất quan trọng một điều đó là chúng ta phải tính toán dựa trên cái yếu tố uh, đó là cái ờ, cách cục đối với nhà chung cư chúng ta xem là cái cách cục nội cục bên trong nó có được tốt hay không ạ nếu như ở một cái ngôi nhà mà nội cục bên trong bố trí nó tốt đi kèm với đó là phương án hợp hướng thì nó rất là cát lợi còn nếu như nội cục bên trong mà nó không có tốt mà ờ, nó lại hợp hướng thì rõ rõ ràng một điều là phong thủy ngôi nhà nó xấu mà chúng ta lại ở ngôi nhà hợp hướng thì nó hợp với cái xấu thì nó càng tệ bởi vậy cho nên rằng là khuyên các anh chị lên uh, gửi cái bản vẽ đó đến với ờ, phong thủy viên để các đội ngũ trợ lý sẽ tiếp nhận và tư vấn đến các anh chị về kỹ hơn liên quan đến việc bố trí nội cục bên trong như thế nào nó có được tốt hay không bạn Hoa Đinh hỏi tiếp là một bộ bóc bát hương thì bóc được mấy bát ạ và bộ bóc bát hương gia tiên với thần tài thì giống nhau hay là khác nhau? Đối với một bộ bóc bát hương như thế này, cảm ơn bạn Hoa Đinh, một bộ bóc bát hương như thế này chúng ta sẽ thực hiện bóc cho một bát thôi. À, do vậy rằng là tùy theo số lượng bát hương trong gia đình thì chúng ta cần phải số lượng uh, bộ bát hương tương tự. Với một bộ bóc bát hương như thế này sẽ uh, sẽ đủ để bóc cho một bát hương. Có thể bát hương cỡ phi 14, 16, 18, 20, 22 cái đấy là tùy theo cái kích cỡ của bốc bát hương còn đâu rằng là một bộ này sẽ bốc cho một bát à, đối với việc bốc bát hương của ban gia tiên ban thần linh hay là ban thần tài thì nó khác nhau ở cái tờ rượu phía bên trong nó khác nhau tờ rượu phía bên trong như các uh, quý cô chú anh chị nhé đối với tờ rượu phía bên trong thì bao viết của ban thần linh nó sẽ khác viết của ban gia bát hương ban gia tiên nó sẽ khác và đối với ban thần tài cũng khác kể cả ban thần phật nó cũng khác luôn do vậy là nó khác nhau ở cái tờ rượu bên trong thôi thì đối với việc là Uh, trong cái một hai ngày tới thì sẽ có một cái video mới nhất mà thầy Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn các quý cô chú chị về việc bốc bát hương này luôn. Chúng ta hãy đón nhận video này và cũng như là uh, theo dõi để ứng dụng cái uh, việc sử dụng bộ bát hương một cách tốt nhất nha. Uh, đối với việc một bộ này chúng ta sẽ sử bốc cho một bát, do vậy rằng là uh, tùy theo số lượng bốc bát hương nhà mình là bao nhiêu chúng ta sẽ sử dụng số lượng bấy nhiêu đối với uh, bộ bát hương trên nó khác nhau với tờ rượu bên trong còn các thành phần bên trong vẫn đầy đủ giống như thế đó là uh, cốt thất bảo này gạo bần tài bột ngũ bí hương tuy nhiên khác ở cái tờ rượu phía bên trong bởi vì rằng là chúng ta thờ tự ai thì chúng ta sẽ sử dụng đúng cái tờ rượu đấy hãy chia sẻ video livestream này nhé cũng như hãy đặt câu hỏi để đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp và giải đáp thêm đến các quý cô chú chị ngoài ra trong cái chương trình livestream trực tiếp này thì Đức Trung sẽ uh, giải đáp cụ thể luôn những câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc Vâng chị Mộng Dứa chị hãy ờ, gửi cái ờ, chị hãy gửi cái bản vẽ thiết kế qua phần tin nhắn của fanpage nhé. Đồng thời kết hợp với lại là năm sinh của các thành viên trong gia đình chị để các bạn trợ lý sẽ kết nối để thêm cả số điện thoại các bạn sẽ kết nối và tư vấn cho chị kỹ càng hơn. Hãy ờ, đặt câu hỏi này, chia sẻ video livestream cũng như rằng là uh, giao lưu với lại Phong Thủy Nguyên và Đức Trung thông qua các câu hỏi bên dưới thì Đức Trung sẽ giải đáp đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn khoảng uh, 15 phút nữa giao lưu nha. <laughs> chúng ta còn khoảng 15 phút nữa giao lưu với lại là uh, các câu hỏi giải đáp nào các quý cô chú anh chị chú ý này đối với việc mà chúng ta ở nhà thổ cư hay là nhà chung cư cái việc đấy là tùy theo mong muốn mỗi người thôi tuy nhiên một điều là cái ờ, yếu tố mà chúng ta tính toán đến cái việc nó phong thủy trong ngôi nhà nó có được tốt hay không thì ờ, nó không chỉ đơn giản là dựa vào cái hướng nhà đâu nó phải căn cứ dựa trên cái yếu tố đó là đối với nhà thổ cư thì chúng ta cần phải xét dựa trên cái việc đó là thứ nhất là, là ngôi nhà đó nó việc bố trí uh, công năng bên trong nhà nhà thì dĩ nhiên việc này liên quan đến yếu tố về thiết kế công năng do đội ngũ kiến trúc sư và kết hợp với thầy phong thủy để mà xử lý rồi tuy nhiên một điều đối với nhà thổ cư chúng ta phải tính toán dựa trên cả cách cục tổng thể phía bên ngoài nữa xem là phong thủy ngôi nhà nó có được tốt hay không về yếu tố về đường đi lối lại ngã ba ngã bảy rồi là yếu tố về sơn thủy uh, trước sau trái phải ngôi nhà nó như thế nào thì chúng ta mới quyết định được ngôi nhà nó có vượng phong thủy không để mà ở còn đối với chung cư thì chúng ta tính toán dựa trên gì đối với chung cư thì chúng ta để tính toán dựa trên cái vị trí của các căn hộ chung cư đấy so với lại là vị trí căn hộ chung cư đấy so với lại là cái ờ, cả một cái ờ, tòa dự án này, xem nó nằm ở cái vị trí nào chúng ta xét xem yếu tố về uh, các cái uh, trục hành lang hay là các cái vị trí của cửa thang máy đối với căn hộ ra sao nếu căn hộ nó tọa vào cái vị trí tốt thì nó cũng sẽ giúp cho cái vượng khí ngôi nhà trở nên tốt hơn còn nếu như căn hộ chung cư nó nằm ở những cái vị trí xấu thì nó ảnh hưởng xấu đến phong thủy của cả tòa của căn hộ đấy và các thành viên sống trong nhà do đó trước khi mà chúng ta ra quyết định chúng ta mua một cái căn chung cư hay quyết định ra quyết định mua một căn hộ nào đó thì nên có sự tư vấn từ đội ngũ chuyên gia để mà khảo sát cũng như là phân tích qua về xem là cái yếu tố phong thủy của căn hộ và ngôi nhà chúng ta định mua nó có được tốt hay không sau đó nếu mà ổn chúng ta quyết định chúng ta ra quyết định chúng ta bỏ tiền chúng ta mua còn nếu trong trường hợp mà mua rồi quay ra mới uh, phân tích hay là hay là mới mới mới, mới tính toán để sửa chữa thì lúc này nó uh, may mắn thì được cái căn hộ nó tốt thì chúng ta không phải sửa nhiều hay may mắn lựa chọn được căn nhà nó tốt chúng ta không phải sửa nhiều chứ nếu mà ở một cái căn hộ mà nó xấu phong thủy thì sửa chữa nó mất rất nhiều tiền và rất nhiều công sức hay là đối với một cái ngôi nhà thủ vương thế uh, sửa chữa nó rất là mất rất nhiều công sức luôn đặc biệt là những ngôi nhà mà nó xấu phong thủy ở phía bên ngoài rồi ấy, thì nó rất khó để mà tiến hành là tu sửa chữa được mà trong trường hợp xấu quá nó chỉ bằng cách chúng ta bán đi thôi do đó rằng là trước khi chúng ta bỏ tiền ra quyết định uh, lựa chọn một cái ngôi nhà sao cho nó cát vượng thì nên có cái ờ, cái cái cái uh, khảo sát trước nó sẽ tốt hơn anh Hùng Phạm câu hỏi là cho em hỏi tuổi 1977 đặt bếp hướng vệ sinh nào đẹp? <laughs> Đối với tuổi 1977 Đinh tỵ thì trước tiên nói về cái nhà hợp hướng đi thì anh có thể lựa chọn nhà trạch đất hướng đông hoặc hướng tây bắc ở sẽ hợp hơn. Tuy nhiên các cái khối công năng còn lại như là bếp, nhà vệ sinh hay là ban thờ chúng ta không phải xét hướng. Đối với các công năng còn lại như bếp, nhà vệ sinh, ban thờ chúng ta xét vị trí chứ không phải xét hướng. Chúng ta lại xét xem là vị trí đặt ở đâu trong ngôi nhà đó thì việc này nó căn cứ dựa trên cái bản vẽ công năng thực tế hoặc là căn cứ dựa trên cái thiết kế ban đầu để mà lựa chọn được cái vị trí đặt bếp đặt nhà vệ sinh hay là đặt uh, ờ, kết sắt hay tất cả những khác chúng ta không phải là dựa trên hướng đâu mà chúng ta phải xem xem là cái vị trí đặt nó như nào cơ do đó không có một cái lý thuyết nào giữa việc tuổi 1977 đinh tị đặt bếp hướng nào hợp nhà vệ sinh hướng nào hợp nó không phải theo hướng mà nó theo vị trí việc này nó nó nó cần phải căn cứ dựa trên bản vẽ công năng thực tế chứ lại không phải dựa trên hướng này hướng kia anh ạ nó phải dựa trên hướng này hướng kia nào chúng ta hãy đặt câu hỏi à, xuống dưới phần bình luận đi kèm với lại cú pháp đặt câu hỏi chúng ta hợp lệ bao gồm là họ tên này cộng với lại số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp thì chúng ta hãy đặt xuống dưới phần bình luận để à, đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp và giải đáp đến các à, cô chú chị một cách kỹ càng hơn thông qua ờ, Zalo uh, hoặc thông qua cuộc gọi hoặc thông qua tin nhắn thì đội ngũ trợ lý sẽ phản ánh một cách rõ ràng hơn và kỹ càng hơn đấy lễ ngọc hương phong thủy vượng và chúng ta hãy nhớ rằng là trong giai đoạn này thì phong thủy nguyên vẫn ờ, luôn ờ, đưa đến những cái sản phẩm chất lượng nhất đối với các quý cô chú anh chị chúng ta hãy nhớ rằng là hương sạch phong thủy vượng là một trong những sản phẩm mà được rất nhiều ờ, sự tâm huyết từ thầy Đế Nguyên cũng như các mệnh sư của viện nghiên cứu phong thủy cũng như là viện nghiên cứu bảo tồn phát triển văn phương Đông phát triển và đây là hương sạch mà được nghiên cứu rất là kỹ càng dựa trên các nguyên liệu tự nhiên và chúng ta hãy chú ý rằng là trong giai đoạn này chúng ta vẫn có chương trình khuyến mãi đó là mua năm và tặng một tức là chúng ta mua 5 hộp hương sạch phong thủy vượng này sẽ được tặng kèm một hộp và chúng ta chú ý là trong hộp hương này sẽ có ba cái ba cái thẻ hương rất là được đóng gói rất là kỹ càng để chúng ta uh, sử dụng mà không có uh, lo sợ về cái việc đó là uh, ẩm mốc hay gì cả mà đây là hương sạch hoàn toàn do vậy chúng ta sử dụng rất tốt cho sức khỏe này chúng ta sử dụng rất tốt cho sức khỏe đồng thời rằng là uh, không có nhựa không có độc tố cũng như không có các thành phần cuốn tàn uh, hóa chất do vậy chúng ta sử dụng rất là tốt trong giai đoạn này chúng ta đang uh, có chương trình khuyến mãi là mua 5 tặng 1 Một hộp hương như vậy 108 nén chúng ta sử dụng được uh, rất là nhiều Cũng như là mang lại những cái công hiệu trong cái việc thờ tự linh ứng nha Đây, quý cô chú anh chị chú ý nhé Trong một hộp hương nó sẽ có ba cái ờ, nén hương như này rất là kỹ Đóng rất là công phu uh, Với 108 nén chia ra là ba gói như này Do vậy rằng là chúng ta đồng thời trong mỗi một gói thì đóng ờ, cả túi chống ẩm luôn rất là yên tâm để chúng ta thực hiện cái việc đó là ờ, chống ẩm cũng như là bảo quản hương rất là tốt thì đối với việc sử dụng hương sạch phong thủy vượng thì chúng ta không có phải lo cái việc đó là uh, hóa chất cũng như là hương uh, không đậu tàn do vậy là khi mà chúng ta uh, thắp đến đâu thì hương sẽ cháy đến đấy và và và sạch tàn đến đấy thì nó rất là sạch sẽ cho bát hương nhà chúng ta đồng thời rằng là rất đảm bảo yếu tố về sức khỏe trong giai đoạn này chúng ta vẫn đang có chương trình khuyến mãi mua năm tặng một chúng ta hãy ờ, nhanh chóng liên hệ đến số hotline một chín 292 hoặc là để dưới phần bình luận ờ, để đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các cô chú chị về cái phần hương sạch không thủy vượng này năm hộp hương sẽ được tặng kèm một hộp quá tuyệt vời đúng không ạ 108 lén mà các thành phần đều là thành phần tự nhiên ờ, thảo dược tự nhiên dùng rất là tốt chị Mùi Nguyễn có hỏi là bao nhiêu một hộp vậy à, đối với hộp hương phong thủy vượng hiện tại mức giá đang là 100 000 một hộp chị Mùi Nguyễn ạ. À. 100 000 một hộp. À, mua 5 hộp thì sẽ được tặng kèm luôn một hộp. Mà không cần phải mua liền tù tì 5 hộp à không cần phải mua một lần 5 hộp luôn mà chị hoàn toàn là mua theo cái ờ, phương thức là tích điểm vậy, giống như tích điểm vậy. Tức là mỗi tháng chị mua một hộp cũng được. À, 5 tháng chị mua đủ 5 hộp thì vẫn được tặng kèm một hộp nữa. Quá tuyệt vời đúng không? Trong năm 2020 này từ giờ cho đến cuối năm vẫn có chương trình như này chúng ta sử dụng cái sản phẩm này để mà bảo vệ sức khỏe cho người thân gia đình đặc biệt là người già trẻ nhỏ nó tốt hơn thật đấy đặc biệt là giai đoạn mà chúng ta nhập trạch hay là chúng ta sử dụng hương sạch để chúng ta cúng tiến thần tài ấy, thì hãy sử dụng hương sạch chứ đừng có sử dụng mấy loại hương rẻ rẻ ngoài thị trường ấy. nó không đảm bảo sức khỏe cũng như hại lắm sử dụng mà nó dễ làm cay mắt với lại là mùi hương nó khó chịu khiến cho đó chúng ta không có minh mẫn hương sạch con thủy vượng thì nó có thành phần từ trầm do vậy nó sẽ rất tốt cho sức khỏe Ờ, hoặc là các cô chú chị cũng uh, chú ý rằng là nếu như chúng ta sử dụng ờ, ba uh, bộ bốc bát hương tức là ba bộ uh, bốc uh, cốt để bốc bát hương như này ấy, thì đều được tặng kèm một hộp hương phong thủy vượng luôn à, chúng ta sử dụng ba bộ cốt để bốc bát hương sẽ được tặng kèm một hộp hương uh, phong thủy vượng như này ba bộ cốt bốc bát hương chúng ta có thể bốc cho ban uh, bát hương của thần linh gia tiên và bà cố mãnh là ba bát rồi thì sẽ được tặng kèm một hộp hương phong thủy vượng như này đây là chương trình chiên mà phong thủy nguyên đang dành trong thời gian này đúng không ạ ngoài ra thì các ờ, cô chú chị lên văn phòng để thỉnh vật phẩm à, nếu như giá trị của à, gói vật phẩm đó lớn thì cũng sẽ được phong thủy tự nhiên tặng kèm một hương hương phong thủy vượng như này quá là tuyệt vời đúng không ạ chị Mùng Nguyễn hãy uh, nhắn tin cái phần uh, bản vẽ mặt bằng công năng của căn hộ chung cư chị qua Zalo đội ngũ trợ lý hoặc là qua phần tin nhắn fanpage thì sẽ được đội ngũ trợ lý các bạn sẽ uh, take care cũng như support uh, chi tiết hơn liên quan đến việc uh, bố trí công năng nội thất bên trong nó có sai phạm gì không hay các công năng nó có sai lệch gì không để chúng ta có phương án để chúng ta uh, thiết kế sao cho đúng nhất cũng như rằng là lựa chọn 5 tháng bây giờ cắt phượng để chúng ta tiến hành nhập trạch ừ. hãy chia sẻ video livestream cũng như đặt câu hỏi dưới phần bình luận để được uh, tư vấn chi tiết hơn nhé hoặc là các uh, cô chú có thể gọi điện đến số 1900292 để được uh, tư vấn chi tiết nhất hoặc là có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng. Tại Hà Nội chúng ta ghé qua địa chỉ là phòng 809 này, tòa nhà 3 Tư T đường Hoàng Đạo Thúy cầu Giấy Nội. Tại uh, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghé qua địa chỉ là 718 Sạc 5, phường 4, quận Phú Nhuận để chúng ta được tư vấn. Ngoài ra tại Đà Nẵng chúng ta để ghé qua địa chỉ là tầng 12 tòa nhà ngân hàng ACB, số 218 đường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nha. Để được tư vấn những cách chi tiết nhất. Hãy đặt câu hỏi và nhớ đi kèm số điện thoại dưới phần bình luận nhé để được uh, liên hệ cũng như tư vấn một cách chi tiết hơn hoặc là inbox trực tiếp sang trong fanpage hoặc là gọi điện đến số 190292 để được đội ngũ trợ lý tư vấn chi tiết này. Và có lẽ chúng ta sẽ dừng livestream trong buổi ngày hôm nay tại đây nha. Các cô chú anh chị cần sự uh, tư vấn chi tiết cũng có thể là uh, liên hệ và có thể là xin số của Đức Trung để được uh, hỗ trợ thêm. Ngoài ra hãy gọi đến chúng số 1900292 thì sẽ có đội ngũ uh, chuyên viên tư vấn trợ lý của thầy tiếp nhận và xử lý rất là chi tiết kỹ càng. Uh, nhớ là chúng ta chuẩn bị cả bản vẽ này, Ờ, chuẩn bị hướng nhà cũng như là thông tin chi tiết thì sẽ được tư vấn một cách chi tiết nhất uh, chính xác nhất xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các uh, quý vị cô chú chị trong những cái video livestream tiếp theo nha xin chào